chúng ta sẽ học biết được điều gì từ Kinh Thánh. Hãy cùng suy ngẫm qua bài tĩnh tâm hôm nay, lời Chúa là gì? Có bao giờ bạn nghĩ sẽ tuyệt vời biết mấy nếu chúng ta có thể biết được những bí mật của vũ trụ, biết được ý nghĩa của tất cả mọi điều, biết được Chúa, biết được chính mình và lý do vì sao chúng ta lại ở đây? Đó chính là những điều mà Kinh Thánh hứa sẽ chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta vừa được biết Đức Chúa Trời và mục đích của cả cõi vũ trụ, vừa được biết rõ hơn về chính bản thân mình. Nhưng liệu Kinh Thánh có đáng tin cậy không? Chẳng phải quyển sách này đã được viết từ hàng nghìn năm trước bởi nhiều người khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau và rải rác xuyên suốt dòng lịch sử hay sao? Họ có thể biết được gì về thế giới, về chúng ta ngày nay? chẳng phải chúng ta đã tiến bộ vượt qua thời kỳ đó rồi hay sao chẳng phải chúng ta đã văn minh hơn nhiều rồi sao chẳng phải chúng ta ngày nay thông minh hơn con người ngày trước nhiều rồi sao dù cho có bao nhiêu lời dèm pha và chế nhạo nhắm vào kinh thánh thì quyển sách này vẫn đứng vững trước thử thách của thời gian kinh thánh đã và đang cứu rỗi phục hồi hướng dẫn và soi sáng cho cuộc đời của hàng tỷ con người trên khắp thế giới trải qua hàng nghìn năm và hơn hết, Kinh Thánh có thể làm điều tương tự cho bạn và cho thế giới quanh bạn ngày hôm nay. Vậy, Kinh Thánh viết về nội dung gì? Về cốt lõi, tất cả nội dung đều chỉ về Chúa Giêsu. Đức Chúa Cha bởi Đức Thánh Linh đã thần cảm và soi dẫn việc viết ra Kinh Thánh để dạy cho chúng ta biết về Đức Chúa Con là Chúa Giêsu. Trước câu hỏi, lời Chúa là gì? Chúng ta có thể trả lời như sau. Lời Chúa chính là Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã cảm động loài người để viết các sách có trong Kinh Thánh. Lời Chúa là những nguyên tắc đáng tin cậy và có thẩm quyền để chúng ta tin và làm theo. Hãy cầu nguyện xin Chúa giải tỏ lời của Ngài cho bạn ngày hôm nay. Lời Chúa có chép rằng, cỏ khô, hoa trụng nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Esai đoạn 40 câu 8 Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17 Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chính ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho sáng mắt, sáng lòng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý, tất cả đều công chính. Thi Thiên 19 câu 7 đến câu 9 Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường mực lệ của Chúa cha con thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con vâng giữ và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài xin khiến con đi trong con đường điều răn của Chúa vì con yêu thích con đường ấy. Thi Thiên 119, câu 33 đến câu 35 Chúng ta cùng cầu nguyện Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có kinh thánh là lời Ngài để chúng con có thể học biết về Ngài cũng như nhận biết về chính bản thân mình